Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh youtube của Thuận Thành Thì à, ở video hôm nay Thuận Thành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn là một con bơm à, à, tưới cây à, Bơm lưu lượng cũng tương đối lớn à, chuyên dùng để tưới cây Nhưng mà à, nếu như mà nhìn vô có cái hình trên con bơm này Thì các bạn là chắc có thể là thấy là họ thắc mắc là tại sao bơm tưới cây mà họng nó hơi nhỏ Thì à, ở đây bơm tưới cây không hẳn là là à, dùng cái cái họng lớn để mà tưới cây được thì cái bơm này là chuyên dùng để là tưới bát các bạn bát phun các bạn thì nó cần là vừa lưu lượng lớn mà vừa là áp lực cũng ờ, cũng cao nữa các bạn nha thì ờ, ở đây nè các bạn ừ, bơm này là bơm ờ, Lucky Pro các bạn thấy à, hiệu Lucky Pro à, sản xuất tại Trung Quốc à, Thuận Thành đang là đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam thì à, ở video hôm trước Thuận Thành cũng đã giới thiệu đến quý vị các bạn là một con bơm tưới cây họng 114 của Lucky Pro rồi các bạn thì à, sau cái video đó thì rất là nhiều khách hàng à, à, hỏi là nếu như tưới bát thì thì sẽ tưới như thế nào dùng con bơm nào thì hiện tại chúng tôi đang giới thiệu đến con bơm này quý vị à, bơm này thì bơm này có model của nó là 2XCM 25160A các bạn à, công suất của nó là 3 HP là 2.2 kW um, à, cột áp mát của nó là lên đến 68 mét à, quy mát là 200 lít trên phút 200 lít trên phút thì khoảng cỡ hơn 10 khối các bạn hơn 10 khối trên giờ à, nó là điện dùng điện một pha dùng điện một pha và hồng hút xả đây các bạn thấy là hồng 42 hồng 34 thì à, tại sao con bơm này nó lại có được cái à, cột áp rất là cao phù hợp với lại à, việc bơm à, tưới bát À, trong các cái hệ thống tưới tự động ừ, à, dành à, trong nông nghiệp thì, ở đây là chúng ta mọi người nhìn thì có thể là không không thấy được cái gì nó khác biệt không thấy được cái điểm khác biệt của máy bơm này tuy nhiên thì uh, tôi xin giới thiệu đây là bơm hai tầng cánh các bạn bơm hai tầng cánh có nghĩa là bên trong này nó có hai lớp tầng cánh thì, tuy là hai lớp tầng cánh này nó cũng nhỏ nó nhỏ bạn bạn nhìn thấy là không không thể thấy uh, uh, nó nó dài ra giống như các bơm khác tuy nhiên thì trong này là hai tầng cánh thì chính được chính việc thiết kế được à, chính việc được thiết kế hai tầng cánh nên là cái cột áp của nó rất là cao lên đến tới 68 m thì à, à, theo à, mà <clears throat> kinh nghiệm á thì với à, cột áp này thì máy bơm này có thể là bơm à, đẩy xa các bạn đẩy xa khoảng cỡ 600 mét nghĩa là gần 700 mét luôn á. nếu như mà chúng ta giảm nè ở đây là chúng ta để cái họng 42 này hoặc là chúng ta có thể giật xuống ờ, họng 34 cũng uh, ờ, 42 chúng ta giật xuống họng 34 cũng được nhưng mà à, theo cái khuyến cáo thì của nhà sản xuất thì chúng ta nên giật lên cái hồng xả này á à, hồng hút này chúng ta nên giật lên có nghĩa là từ 42 chúng ta giật lên 49 cũng được nhưng mà đừng à, đừng có giật xuống đừng có giật cấp á, xuống nó quá nhiều hạn giật xuống 34 thì vẫn được à, ở đây chúng ta sẽ dùng hồng 42 và tưới cái hồng xả của bên tưới thường à, bơm tưới tự động hệ thống tưới tự động thì thường là khoảng cỡ hồng à, hồng 27 cũng có hồng 34 cũng có thì tùy cái đường ống của bạn thôi nhưng mà theo theo ờ, nhu cầu của khách hàng thì đa số khách hàng là hỏi là à, từ họng 42 này áo à, quanh từ họng à, 34 này có thể giặt xuống họng 27 không thì chúng tôi là à, đảm bảo là có à, chúng tôi à, tư vấn có thể là có các bạn có được vì giật giặt xuống một cấp nữa thì từ họng 34 này mà dòng giật xuống hỏng 27 ống 27 thì cái cái lưu cái cột áp cái áp lực của cái bơm này nó càng cao hơn các bạn nha thì do đó là con bơm này có thể đẩy hơn 700 m hơn 700 m theo cái chiều ngang theo chiều ngang mặt bằng phẳng các bạn thì đây chính là cái ưu điểm của con bơm Lucky Pro bơm này chuyên dùng cho tưới nhưng mà trong tưới trong cái hệ thống tưới tự động chứ uh, ít khi nào mà dùng mà à, ờ, ít khi nào mà được dùng để mà tưới trực tiếp bằng vòi bằng ống nhà chúng ta hút ở bên này hút ờ, tưới qua bên kia thì thì thường là dùng ống à, họng à, à, họng ừ, ít nhất thì cũng khoảng ở 49 à, trở lên 49 60 90 và 114 thường là dùng tưới trực tiếp á, thì như vậy vì khi đó thì cái lưu lượng nước nó rất là lớn còn với cái cái cái à, bơm mà chúng ta dùng cái hệ thống tưới bát á, thì nên dùng là cái bơm à, có áp lực cao thì về cơ bản thì các bạn thấy bơm này nó cũng giống như các thiết à, các cái con bơm bình thường khác tuy nhiên thì về thiết kế là được thiết kế hai tầng cánh thì nó sẽ à, giúp cái, um, cái cột áp của máy bơm nó nó lớn hơn bơm rất là nặng <laughs> tôi khá là khó khăn trong việc mà à, di chuyển để mọi người thấy thì bây giờ tôi sẽ dùng cái máy quay chúng tôi quay quanh cái con bơm này cơ bản thì nó cũng không có gì khác nó nó giống nhau thôi các bạn đầu bơm à, hồng hút hồng xả phần động cơ phần nắp à, phần phần à, hộp điện hộp tụ điện đây là hộp điện có dây ra chỉ có một cái dây này ba dây này thôi các bạn thì đây là bơm một pha nha các bạn bơm một pha thì giá của con bơm này hiện tại là khoảng cỡ 4 à, triệu 4 à, triệu hơn gì đó khoảng cỡ 4 triệu mốt 4 triệu hai gì các bạn thì tầm tầm đó và bảo hành là được à, bảo hành 12 tháng giống như các con bơm khác bình thường của Thuận Thành đang phân phối à, đây là con thì với cái con bơm này chúng tôi xin nhắc lại là con bơm này là chuyên dùng để mà tưới bát tưới các cái à, cái cái hệ thống tưới mà cần áp lực lớn đó, còn à, à, về thiết kế thì này kia kia nọ thì cũng giống như các bơm bình thường khác bây giờ trước khi mà kết thúc video thì tôi sẽ zoom vô một chắc tôi để xuống đây ha để xuống dưới này là zoom nhắn dễ hoặc là để trên này đi để luôn trên này đi các bạn nó sẽ ừ, à, zoom quanh cái con bơm để mọi người cùng xem là nó bơm nó nó có gì đặc biệt không các bạn thế đợi các bạn ơi các bạn đợi rồi tí nha bơm này được bảo hành 12 tháng chứ tôi gỡ ra gỡ cái máy ra đây các bạn đây trước hết là zoom là tôi sẽ cho các bạn xem đây nè đây là cái kho máy bơm à, Lucky Pro các bạn đây là kho máy bơm Lucky Pro toàn bộ Lucky Pro hết các bạn ơi đây là cái khu vực để bơm Lucky Pro còn đây là con bơm 2 à, xem của chúng ta đúng không ạ à? 2 xem đúng rồi 25 16 nha đấy các bạn đây hồng mà nó hồng rất là nhỏ hồng, hồng 34 à, hồng này hồng 42 các bạn 42 nó được đặt trong thùng gỗ rất là ừ, cứng cáp ông này ông à, cái hai chỗ này là mồi nước các bạn rồi thì đây là hộp, hộp nắp tụ điện cứng cáp bên này là nắp quạt gió thì à, nếu như mà quý khách có nhu cầu mua máy bơm à, Lucky Pro 2XM à, hãy liên hệ với Thuận Thành nha các bạn à, hotline chúng tôi đang treo trên màn hình à, hoặc là các bạn có thể comment ở bên dưới Thuận Thành sẽ liên hệ và tư vấn cho các bạn à, đến đây thì tôi xin kết thúc video ở đây nha các bạn các bạn đừng quên like share cũng như là ấn chuông đăng ký để nhận được các video tiếp theo của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại ha